Tiếp đến, chọn ngân hàng câu hỏi. Thiết lập mức trí năng. Đặt tên mức trí năng. Chọn đơn vị. Tạo mới. Tiếp đến thiết lập danh mục kiến thức. Đặt tên danh mục kiến thức. Chọn danh mục cha, nếu có. Ví dụ, danh mục cha là hình học, đại số hoặc thống kê. Chọn khối. Chọn môn học. Chọn đơn vị. Tạo mới. Chọn tải danh mục bằng file Excel. Chọn đơn vị. Chọn file có sẵn. Tải danh sách lên. Nếu chưa có file mẫu, chọn tại đây. Tùy chọn kiểm soát bài kiểm tra,